Lần đầu tiên Con gác khai thác nguồn dưỡng chất quý giá nổi tiếng của cao ông tự nhiên Để tạo nên một loại kem trong vàng ống the mát Con gác cao ông mới răng chắc hơn, nướu khỏe hơn